gắng cố gắng học con cố gắng cố gắng học vậy thì con thấy đến mấy cô mấy chú thì à, đến đây tặng đến tận nhà mình cho mình quà riêng con thì con thấy đặc biệt có cái kỷ niệm khi gọi cô tặng quà cho con vậy thì con có cảm thấy thế nào mình cảm ơn cố gắng học tập dạ, vậy con cảm ơn việc có cô chú đi đoàn không Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay là ca khúc Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do bạn một ước thể hiện. Thank you. Thank you. hạnh phúc đội thiếu niên thì thông Hồ Chí Minh sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Nhã Yên thể hiện projector. bạn bè để xứng đáng thành công hay giỏi giỏi cháu quay gắt một với yêu